Xin chào mọi người, mình là Sốp và hôm nay ngay sau khi rửa mặt xong thì mình đã chợt nhớ ra là mình sẽ phải review cái sản phẩm này cho các chị em. Như chị em đã biết thì à, ngày nay trào lưu sử dụng mặt nạ ngủ rất là phổ biến. Với một số chị em thì có thể như là một bước không thể thiếu khi mà trước khi đi ngủ. À, và đó chính là sản phẩm của Sosplay. này mình quen trong một chuyến đi Sài Gòn khi mà mình à, nhìn thấy em nó ở trên kệ thì đã rất là bắt mắt bởi vì à, thiết kế vô cùng đơn giản mọi người có thể à, nhìn thấy ở đây rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng mở ra xem là bên trong có gì nhá mọi người đừng nhầm đây là một hộp mà đây chỉ là một cái vỏ của nó thôi rất là bắt mắt phải không à, mình rất thích những cái thiết kế đơn giản và tinh tế như thế này vỏ thì được làm bằng giấy và nắp thì là sắt à, nhìn rất là tinh tế à, và bên trong thì có một cái hộp như thế này Đấy. Sản phẩm thì mình đã dùng một lọ rồi và à, mình đã phải mua ngay hai lọ khi quay trở lại Sài Gòn. À, ờ, Huxley à, ờ, ở đây có một à, dòng rất là nhỏ ghi là Secret of Sahara, à, có nghĩa là bí mật của vùng à, sa mạc Sahara à, và được biết là sản phẩm này được chiết xuất từ cây xương rồng, hạt xương rồng nha mọi người. À, bây giờ chúng mình sẽ cùng mở sản phẩm này nhé, bởi vì là à, nhà sản xuất có một cái lớp ờ, bên trong cho nên các bạn sẽ phải mở ra và bóc cái lớp đó đi à, và mùi hương thì ờ, khá là thơm rồi mình vặn lại nha và sản phẩm thì có màu trắng đục của tinh chất của hạt sương rồng Đây, rất là trong nha các bạn rất là trong nha các bạn à, và mình sẽ ờ, thấm thử lên da mặt cảm nhận của mình là em ấy có một uh, chút mát mát dịu dịu này uh, và thấm khá là nhanh uh, nếu được chấm điểm sản phẩm này thì mình sẽ chấm 9 điểm. Vậy là chúng mình đã cùng nhau review sản phẩm Hulay của uh, Hàn Quốc rồi và mình tin là các bạn cũng sẽ thích sản phẩm này giống mình ở lần sử dụng đầu tiên. Các bạn hãy cùng chia sẻ cảm nhận của các bạn với mình nhé bằng cách comment ở phần cuối của video và hãy cùng subscribe để xem các video tiếp theo nhé. Xin chào!